Nghị định 15 của chính phủ được đánh giá là thuốc đặc trị cho virus trên môi trường mạng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4, tức là đến nay đã được hơn một tháng. Theo ghi nhận thì không chỉ người tung tin giả mà kể cả người chia sẻ tin giả cũng bị xử phạt tới 20 triệu đồng. Tăng mức xử phạt là biện pháp mạnh tay khiến mỗi người dùng mạng phải cân nhắc kỹ lưỡng và thận trọng hơn trước mỗi lượt chia sẻ hay bình luận. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Phạm Văn Tú, tài khoản Anh Tú Phạm, 33 tuổi, thường trú tại khu đô thị Linh Đàm, vì đã vi phạm đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình nguồn lây dịch, trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng thành phố Hà Nội sáng 12 tháng 5, đối tượng đã thừa nhận hành vi sai trái, gỡ bỏ nội dung đăng tải trên mạng xã hội, cam kết không tái phạm Do tôi thiếu hiểu biết, tôi thấy thông tin trên mạng thì tôi copy về đăng tải việc của tôi làm là vậy là sai thì cũng rút kinh nghiệm. Đến thời điểm này, Hà Nội đã xử lý 10 trường hợp theo Nghị định 15. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, người Việt Nam chủ yếu dùng Facebook, mạng xã hội xuyên biên giới. Đa phần các đối tượng vi phạm sử dụng nick ảo để đăng tin sai sự thật, nên phải phối hợp thanh tra liên ngành, xác định nhân thân chủ thể vi phạm để phát hiện, xử lý đúng đối tượng. Nhiều những người à, khi mà sử dụng cái tham gia cái môi trường này thì lại đều nghĩ rằng là đây là cái dịch vụ của nước ngoài cho nên là mình có thể đưa thông tin như thế nào cũng được hiện nay nữa thì cái phối hợp giữa Việt Nam và các cái đơn vị cung cấp dịch vụ nước ngoài cũng khá là tốt rồi thì cái việc mà phát hiện ra các đối tượng này tuy còn nhiều khó khăn nhưng không phải là không phát hiện ra được theo Bộ Công an, liên quan đến COVID-19 đã có hơn 800 trường hợp tung tin giả bị xử lý trước thời điểm Nghị định 15 còn một tháng sau khi nghị định có hiệu lực, tại một số thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh đã có hàng chục đối tượng bị xử lý với mức phạt tăng 20 đến 50% so với nghị định cũ. Muốn xử lý được vi phạm hành chính thì đầu tiên là phải chỉ ra được cái hành vi vi phạm nó là cái gì. Nếu chúng ta không chỉ rõ được cái hành vi nó còn mập mờ thì cái việc đưa ra để cái biện pháp chế tài xử lý cũng sẽ rất khó. nghị định 15 trong đó từng khoản một cung cấp chia sẻ thông tin nói rõ luôn chúng ta minh bạch tôi nghĩ là cái ý thức người dân sẽ được nâng cao và cái tình trạng tin giả rồi tin sai sự thật sẽ được hạn chế. Việt Nam hiện có khoảng 60 triệu tài khoản Facebook. Nghị định 15 ra đời cho thấy quyết tâm của chính phủ chống lại vấn nạn tin giả trên môi trường mạng. Theo nhận định của cơ quan chức năng, khi mà dịch Covid-19 qua đi, tin giả liên quan tới dịch bệnh này cũng sẽ hết. Thế nhưng thời gian tới sẽ có nhiều những sự kiện lớn của đất nước như Đại hội Đảng Toàn quốc, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và những đối tượng phản động thường lợi dụng những dịp như thế này để tung tin giả. Nghị định 15 vì thế sẽ tiếp tục là cơ sở pháp lý quan trọng để chúng ta xây dựng một không gian mạng lành mạnh, an toàn vì một xã hội phát triển và văn minh. Kỷ niệm 100